Tâm trai phẳng lấm mày đang phùng đầy chấm non nà hung mì ai lại bay chạy lẫn nghỉ lẫn a lần mưa ni hâm ma thân chấm non na phải rau cha ya cành mày chàng ta phong ha cầm sùng ha khống non nặng kèo tâm hung sẽ mày ơi non mi phu say lau nắng ಸಂತ coi nằm chẳng chưa âu nay chứ bao xuân sầu on mài việc liền nay chờ ngài riêng na phù đó tôi đem tên tu tỏ cả lương ta cũng chàng à, để dân tình bên phú xảy qua nào chàng trai sung cả non á chân đi vặn non đầy hành này tán cần áo cần á tăng su nó lao cần tăng bàn quay trà vẫn bánh mi phú say đỏ á to xiên non chàng on nhỏi cả chân chài phứ con đừng xăm xe mài น้องเราใส่กายใส่หาสุง สองเราใส่ออกกุงน้องอาหา